Bộ Giao thông đề xuất phương án đầu tư cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Trơn Thành có vốn đầu tư trên 24.000 tỷ đồng. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến về dự án đầu tư tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Trơn Thành theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 326-2016, tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Trơn Thành, tỉnh Bình Phước có tổng chiều dài khoảng 69 km, dự kiến đầu tư mới quy mô 6 đến 8 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư khoảng 24.150 tỷ đồng và thực hiện trong giai đoạn trước năm 2030. Bên cạnh đó, tại quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 194 năm 2012 tuyến cao tốc Trơn Thành, thành phố Hồ Chí Minh thuộc giai đoạn 3 trong kế hoạch phân kỳ đầu tư sang năm 2020 với quy mô 6 làn cao tốc nhằm hoàn chỉnh toàn tuyến đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch. Như vậy, dự án đầu tư tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trơn Thành phù hợp quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh và quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt. Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ đề xuất của địa phương về sự cần thiết phải sớm đầu tư tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh thủ dầu một, Trân thành nhằm tăng cường tính kết nối, nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Bình Phước nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trân Thành theo hình thức PPP và hợp đồng BOT có sự hỗ trợ của nhà nước là phù hợp với chủ trương xã hội hóa, đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm giảm áp lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, phù hợp với định hướng huy động nguồn lực và phù hợp với hình thức đầu tư quy định tại Nghị định số 63-2018, Nghị định Chính phủ ngày 4 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64-2020 QH14 đã được Quốc hội ban hành từ ngày 18 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Việc triển khai dự kiến sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này. Do vậy, cần có nghiên cứu cụ thể các phương án dự kiến trước khi đề xuất hình thức đầu tư đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy định của luật. Trong đó cần xem xét tổng thể, đánh giá tất cả các yếu tố ảnh hưởng như chia sẻ lưu lượng với tuyến song hành quốc lộ 13 hiện hữu đã đầu tư BOT với quy mô 4 đến 6 làn xe. Ý kiến tham vấn từ các cơ quan liên quan và người dân về dự án. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khuyến nghị liên quan đến đề xuất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chủ động kêu gọi đầu tư dự án. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng việc giao cho địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đầu tư dự án vượt thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Bộ Giao thông Vận tải cũng nhấn mạnh, theo quy định hiện hành, bộ này là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ đối với các đường quốc lộ, cao tốc trên cả nước. Trong điều kiện nguồn lực để thực hiện đầu tư còn khó khăn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng xem xét hai hướng đầu tư dự án tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ dầu 1, Trơn Thành. Theo đó, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Bộ Giao thông Vận tải, trường hợp kịp đưa nguồn vốn thực hiện đầu tư vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn năm 2021-2025, đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục triển khai dự án theo quy định. Trường hợp không thể bố trí vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động nguồn lực của địa phương trong điều kiện nguồn lực ngân sách nhà nước còn khó khăn và tăng tính chủ động, thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng. Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với kiến nghị giao tỉnh Bình Phước là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đầu tư dự án. Vào tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có tờ trình số 144 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền kêu gọi đầu tư dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trân Thành theo hình thức PPP. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước muốn người đứng đầu chính phủ xem xét, chấp nhận giao cho tỉnh này làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các thủ tục của pháp luật, kêu gọi đầu tư đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ dầu 1, Trơn Thành theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT có sự hỗ trợ của nhà nước. Hiện tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ dầu 1, Trơn Thành đang được Bộ Giao thông Vận tải giao Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, đơn vị tư vấn đang cân nhắc 3 phương án đầu tư dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu 1, Trân Thành. Phương án 1 Tuyến có điểm đầu tại Bình Chuẩn, điểm cuối tại Trơn Thành đi theo hướng tuyến của đường Mỹ Phước, Tân Vạn, có chiều dài 55,6 km, tổng mức đầu tư là 33.000 tỷ đồng. Phương án 2, tuyến có điểm đầu tại nút giao An Phú, điểm cuối tại Trơn Thành, đi theo tỉnh lộ 743, 745, có tổng mức đầu tư khoảng 27.500 tỷ đồng. Phương án 3, tuyến có điểm đầu tại Bình Chuẩn, điểm cuối tại Trơn Thành, đi trùng theo hành lang đường sắt quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh, Lộc Ninh, có chiều dài 55,9 km, tổng mức đầu tư là 21.600 tỷ đồng.